Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh à, Nhà đất Hà Nội Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một ngôi nhà tại à, phường Hà Cầu, quận Hà Đông Đây. Hiện tại là tôi đang đứng ở trước ngõ của ngôi nhà Ngôi nhà có diện tích là 32m2, xây 4 tầng à, Mỗi tầng được chia được hai phòng ngủ Đây là phần à, ngõ của ngôi nhà đây Ngõ trước nhà rộng 3m các bạn nhé đây là phần bên à, ngõ bên trong này về phần à, mặt tiền à, của ngôi nhà thì tầng 1 tất cả chúng tôi đều được ốp từ đá granite và bên trên sẽ đồng sơn đây hiện tại là đang trong quá trình hoàn thiện nên là chưa xong về phần cửa thì cửa chính bọn tôi sẽ có cửa hai lớp đây là cửa như bên này như căn bên này đã lắp rồi đây cửa sắt phun ờ, sơn tĩnh điện và bên trong là một lớp cửa nhôm kính nữa à, bây giờ chúng ta sẽ vào không gian tầng 1 của ngôi nhà à, không gian tầng 1 của ngôi nhà thì nơi tôi đang đứng ở chỗ này chính là nơi để ờ, xe đây chúng ta có nhìn thấy đây là phần để xe của ngôi nhà tương đối là rộng đều được lát gạch hệ thống gạch lát nền là 60 x 60 và phía bên trong đây chính là phòng à, bếp phòng ăn à, về phần à, phòng bếp thì bao gồm có bàn bếp này và hệ thống tủ bếp ở đây và hộp tủ ở dưới gỗ tủ bếp thì đều thì chúng tôi sẽ lắp từ gỗ son đào gỗ thịt đây là không gian của tầng 1 ngôi nhà chúng ta có thể nhìn từ bên trong ra này và đặc biệt cái ở phía ngôi nhà này là đằng sau còn à, một cái cửa sổ để thông thoáng nữa thông thoáng ra phía sau đây là ô thoát mùi của bếp trên đây là trần thạch cao này toàn bộ đều có trần thạch cao hết này ở tầng 1 thì à, chúng tôi có thêm một cái nhà vệ sinh phụ đây vệ sinh phụ này trong nhà vệ sinh phụ thì gồm có bồn cầu à, hệ thống máy bơm và vòi xịt đây phía đây là cầu thang để đi lên trên à, tầng 2 về phần cầu thang thì à, mặt bậc và cầu bậc thì chúng tôi lên làm từ đá và lên đá bình định đá tự nhiên đấy về phần tay vịn thì sẽ là à, gỗ nghiến đây các bạn nhìn thấy rất là chắc đây chúng tiếp theo là chúng ta sẽ lên trên tầng 2 ngôi nhà này à, chưa lắp điện nên là có hơi tối một chút đây, chúng ta có thể nhìn thấy đây là không gian của phòng à, khách căn nhà này thiết kế lệch tầng nên phòng khách sẽ nằm ở tầng 2 đây chúng ta có thể nhìn thấy nhìn uh, hết toàn bộ không gian của tầng 1 luôn và bên này là một phòng ngủ của tầng 2 đây các bạn có thể nhìn thấy cũng bao gồm uh, hệ thống uh, cửa hệ thống song sắt hệ thống uh, trần thạch cao này bên này là ô chờ điều, à, điều hòa hệ thống dây à, cáp và hệ thống cửa thông phòng cửa thông phòng thì à, ngôi nhà sẽ đang làm từ khuôn trò và cánh thì này cánh dâu là chúng ta phải thể thấy và bên này sẽ chính là nhà vệ sinh cửa tầng 2 hiện tại thì chưa làm gì cả nhà vệ sinh của tầng 2 thì uh, bao gồm hệ thống uh, bồn cầu này hệ thống lavabo gương đầu chờ của bình nóng lạnh và um, hệ thống cửa nhà vệ sinh thì làm từ nhôm việt pháp đây tiếp theo chúng ta sẽ lên trên tầng 3 của ngôi nhà trên tầng 3 của ngôi nhà thì sẽ chia làm hai phòng ngủ đây là phòng ngủ phía sau có cửa sổ rất là thoáng hỗ trợ điều hòa này đây, trên đây là hệ thống trần thạch cao chúng ta có thể ngắm từ bên ờ, trong của phòng ra ờ, ngoài cửa ngôi nhà này chắc khoảng tầm 15 ờ, ngày nữa là về ở được thôi các bạn nhé bên này là phòng ngủ phía bên ngoài cửa sổ rộng rất là thoáng cũng bao gồm à, hệ thống chân thạch cao đầu chờ của điều hòa này hệ thống cáp và hệ thống chân thạch cao à, ngôi nhà này thì nằm ở vị trí à, ngay Hà Trì một Hà Cầu các bạn nhé ngay trường cấp 3 đây lợi thôi đi rất là tiện cách sân vận động của chợ Hà Đông chỉ khoảng tầm 200m và giá chào bán hiện tại là chúng tôi đang chào là 2 tỷ 650 triệu đồng giá có thương lượng một bao tê phí sang tên sổ đỏ đây trên tầng 4 tầng 4 thì ờ, sẽ chia là một phòng ờ, thờ rộng đây chúng ta có nhìn thấy đây là một phòng thờ phía trước gian rất là thoáng và phía đằng sau này chính là một à, phòng à, sân phơi và chỗ đặt máy giặt đây xung quanh thì dân cư rất là đông đúc nhà nằm ở ngay trung tâm của quận Hà Đông nên là các tiện ích xung quanh thì đầy đủ hết ngõ tương đối là rộng cách đường ô tô chỉ khoảng tầm 50 mét thôi à, ngôi nhà này hiện tại là chúng tôi đang chào bán với giá là 2 tỷ 650 triệu đồng à, diện tích là 32 mét vuông xây 4 tầng à, các bạn à, nếu mà có nhu cầu mua nhà ở khu vực à, gần chợ Hà Đông thì có thể liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên uh, video ngoài ra thì chúng tôi còn xây thêm một vài uh, khu vực khác nữa nếu các bạn uh, muốn tìm ờ, nhà ở khu vực ờ, Hà Nội thì có thể liên hệ với tôi à, xin cảm ơn và xin chào hẹn gặp lại